liệt bọn buôn ma túy, trong đội có đội trưởng Clay, chuyên gia chiến thuật Rock, kỹ thuật viên Jensen, tay bắn tỉa Cougar và lái xe Put. Kế hoạch ban đầu là xác định vị trí căn cứ của bọn buôn ma túy, sau đó gọi máy bay chiến đấu tiến hành ném bom, nhưng sau khi đến nơi lại phát hiện trong căn cứ của bọn chúng có dân thường, Clay lập tức bảo người phụ trách nhiệm vụ Mark mau hủy bỏ kế hoạch ném bom. Mark kiên quyết nói nhiệm vụ không thay đổi, còn muốn bọn họ rút lui theo kế hoạch. Suy cho cùng thì năm người cũng có lương tâm, vì 8 phút nữa vụ ném bom mới xảy ra, bọn họ bèn lái xe xông thẳng vào căn cứ của bọn buôn ma túy. Sau một trận xả súng, thuận lợi cứu những dân thường kia lên xe xe Bass, thậm chí Clay còn tự tay giết chết tên cầm đầu bọn buôn. Lúc này, máy bay chiến đấu bay đến và thả bom xuống, trong nháy mắt căn cứ của bọn buôn ma túy bị san phẳng, Clay và những người khác thuận lợi chạy thoát. Chẳng bao lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng cứu viện đến, vì số người khá đông, trực thăng không thể chở hết năm người họ đã chủ động nhường vị trí cho dân. Khi trực thăng vừa cất cánh thì bị bom bắn trúng, một vụ nổ xảy ra trong không trung, năm người vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng ý thức được một vấn đề nghiêm trọng đó chính là họ mới là mục tiêu của Mark do nhiệm vụ lần này khiến nhiều người dân mất mạng. Bên ngoài cổng đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài bùng lên biểu tình để để đẩy trách nhiệm, phía quân đội gạch thẳng tên của 5 người và tuyên bố họ đã chết. 5 người lưu lạc đến phố Bolivia, vốn định thực hiện vụ làm ăn nhỏ để kiếm tiền vượt biên về Mỹ, nhưng vì bình thường tiêu tiền như nước quen rồi, bọn họ cũng chẳng tích được gì. Tình hình vô cùng gay gâu. Buổi tối nọ, một cô gái dáng người mảnh mai tên là Aisa chủ động tìm đến Clay muốn cùng anh làm một vụ mua bán. Không hiểu tại sao hai người lao vào đánh nhau, khiến cho căn phòng trở nên lộn xộn, còn đốt nó luôn. Cơ mà không đánh thì không quen biết. Rất nhanh bọn họ trở thành bạn bè. Aisa theo sau nói ra nội dung giao dịch cô ấy sẽ giúp 5 người vượt biên về Mỹ, còn 5 người phải phải giúp cô bắt được Mark 5 người thương lượng xong thì đồng ý, vì bọn họ vốn cũng muốn tìm Mark để phục thù Aisa sắp xếp cho 5 người nằm trong quan tài thuận lợi vượt biên về Mỹ. Mặt khác Mark cũng đã lộ diện ông ta lòng dạ độc ác để đạt mục đích mà tùy ý giết người. Gần đây ông ta nhắm được một loại bom hủy diệt tốc độ âm thanh, sức mạnh của loại bom này cực kỳ lớn, trong vài giây có thể phá hủy cả một hòn đảo, không lưu lại chút dấu vết. Kỹ sư người Ấn Độ phụ trách chế tạo bom thấy nó quá nguy hiểm, muốn dừng sản xuất nhưng Mark bảo cấp dưới West đẩy kỹ sư dẫn đầu từ tòa nhà 57 tầng xuống. Các kỹ sư khác thấy tình huống này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Năm người nhóm nhóm Clay nhanh chóng triển khai hành động, bọn họ cướp máy bay trực thăng quân sự, sau đó tập kích đoàn xe của Mark dùng trực thăng kéo xe vận chuyển đi. Wade phẫn nộ dùng súng máy bắn rất lâu nhưng chẳng có hiệu quả. Sau khi năm người mở xe vận chuyển ra lại chỉ phát hiện lính cảnh vệ cùng với một ổ cứng bí mật không hề có Mark xem ra tình báo của Aisa sai rồi. Năm người đều vô cùng tức giận, lập tức chói cô ấy lại. Lúc này, giữa Clay và Rock xảy ra mâu thuẫn, Rock muốn giết Aisa ngay, sau đó mọi người ăn bữa cơm giải tán, đường ai nấy đi Clay lại muốn mở khóa ổ cứng này, điều tra xem bên trong là cái gì, nó được quân đội vận chuyển, chắc chắn rất quan trọng. Trong lúc tranh cãi, Clay đấm Rock một phát bảo anh ta thả Aiza ra, Rock buộc phải khuất phục qua chuyện này, Aiza rất biết ơn Clay, cô bắt đầu chủ động gần gũi với anh. Hôm sau, Ian dần lặng lẽ lẻn vào trong công ty chế tạo ổ cứng tải chương trình mở khóa, nhưng mà lúc rời đi lại bị bảo vệ bao vây. Vào thời khắc then chốt, Ian dần nhanh trí bịa chuyện, thật ra mình là siêu chiến binh do quân đội chế tạo, giống như đội trưởng Mỹ có siêu năng lực. Nói đến đây còn giơ mấy ngón tay lên, Cougar ở tòa nhà đối diện phối hợp cùng anh, bắn về phía hai tên bảo vệ, người còn lại bị dọa sợ, vội vàng nằm sấp xuống đất. Ian dần thuận lợi trốn ra ngoài. Sau khi quay về, anh dùng chương trình lấy được được để mở khóa ổ cứng và tìm thấy 400 triệu đô la Mỹ trong đó cùng với căn cứ hành động của Mark mọi người lập tức lên kế hoạch muốn lẻn vào căn cứ của Mark đến tối khi Jensen kiểm tra nguồn gốc số tiền của Mark lại có phát hiện bất ngờ hóa ra Aisa là con gái trùm ma túy lớn đây chính là nguyên nhân cô luôn truy giết Mark mặt khác Aisa cũng hỏi Clay về việc anh giết bố mình thế là bọn họ lập tức giơ súng lên bắn nhau còn bắn trúng cánh tay của Jensen nhưng trong lòng Aisa cũng rõ bản thân không phải là đối thủ của năm người cô qua nhà vệ sinh trốn được ra ngoài kỹ sư người Ấn Độ không có não tùy tiện thuê một đám vệ sĩ muốn lấy thù lao một tỷ đô đô la Mỹ từ Mark mới chịu giao bom hủy diệt tốc độ âm thanh ra cũng không biết nghĩ gì mà Mark lại thoải mái đồng ý. Nhóm Clay không vì chuyện của Aisa mà dừng hành động, nhân lúc trời tối đã đột nhập căn cứ hành động của Mark tìm thấy một thùng tiền cũng phải đến vài trăm triệu đô, song ba người Yen dần lại bị binh lính mai phục còn Clay cũng bị Rock đánh bất tỉnh, tình huống gì vậy? Hóa ra, sau khi Rock cãi nhau với Clay đã đi nhờ và Mark Mark muốn ăn cắp một tỷ của cơ quan tình báo trung ương để mua bom hủy diệt tốc độ âm thanh, sau đó đổ lên đầu bốn người kia, tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy, rất nhanh Mark đã lấy được một tỷ đô la Mỹ chuyển đến trước mặt kỹ sư Ấn Độ, thuận lợi lấy 4 quả bom hủy diệt nhưng tiếp theo ông ta lại trở mặt không chỉ muốn cướp 1 tỷ đô mà còn muốn kỹ sư khởi động một quả bom nổ. Kỹ sư ngây ngốc chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo thời khắc quan trọng trước khi bốn người Clay bị giết chết Aisa đến kịp một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh bốn người thừa cơ hạ gục cảnh vệ rồi cùng Aisa hợp thành một chiến tuyến bắt đầu phản kích bọn họ bắn hai xe tải đuổi theo mắc hai tên bắn nhau gay gắt Rock thấy tình hình không ổn vội vàng muốn lấy 400 triệu đô điều khiển máy bay trực thăng tư nhân chạy trốn tất nhiên Clay sẽ không bỏ qua cho anh ta lập tức đuổi đến đánh nhau với anh ta hai người thế lực ngang bằng nhưng Clay Ray không may bị đá ra khỏi máy bay tư nhân, cùng lúc này Wade cũng không cam tâm để Rob ôm hết tiền bỏ chạy, anh ta lái xe máy xông đến, Cougar nấp ở xa nhân cơ hội bắn nổ chiếc xe khi bắn vào động cơ xe của Wade còn khiến chiếc xe bốc cháy đâm vào máy bay tư nhân, trong nháy mắt máy bay tư nhân phát nổ, Rob mất mạng, pha xử lý này quả là lợi hại, Clay cười lớn, chắc cảm giác tắm trong tiền không hề tệ, đổi lại là tôi chắc sẽ cúi dạp người xuống nhặt lấy nhặt để rồi, mặt khác Jensen phát hiện Max xảo quyệt đã sớm giết kỹ sư rồi chạy mất, chỉ là bên trong thùng còn một quả bom đã được kích hoạt, Clay thấy chuyện này không hay, đuổi lên cần cầu tháp trên cao, bắn vào cánh tay của Mắc Mắc nói, trong tay mình là kích nổ thủy lực từ xa, chỉ cần rời tay trong vòng 10 giây, nơi này sẽ bị san phẳng. Nói xong, ông ta ném máy kích nổ xuống biển, Clay vội nhảy theo xuống biển để ngăn cản vụ nổ, mặc dù thành công lấy được máy kích nổ nhưng Mắc đã chạy trốn mất. Ở rừng nhiệt đới Bolivia, năm lính đặc chủng đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt bọn buôn ma túy, trong đội có đội trưởng Clay, chuyên gia chiến thuật Rock, kỹ thuật viên Jensen, tay bắn tỉa Cougar và lái xe Put. Kế hoạch ban đầu là xác định vị trí căn cứ của bọn buôn ma túy, sau đó gọi máy bay chiến đấu tiến hành ném bom, nhưng sau khi đến nơi lại phát hiện trong căn cứ của bọn chúng có dân thường Clay lập tức bảo người phụ trách nhiệm vụ Mark mau hủy bỏ kế hoạch ném bom. Mark kiên quyết nói nhiệm vụ không thay đổi, còn muốn bọn họ rút lui theo kế hoạch. Suy cho cùng thì năm người cũng có lương tâm, vì 8 phút nữa vụ ném bom mới xảy ra, bọn họ bèn lái xe xông thẳng vào căn cứ của bọn